đây là cây à, cây tay tượng đây là cây ốc thì cây gông đuôi trồn này là con ốc nó à, cực kỳ thích ở gông đuôi trồn này nè, gông đuôi trồn này là hiện tại là một số nơi nó không còn nữa bà con thấy đây là cây bông súng á những cái lá già nè những cái lá già hoặc là héo á là con ốc nó ăn đây nó ăn lụng lỗ hết nè cái mô hình này nó có thấy khả quan không nó có lời không thì em cũng ờ, xin tư vấn là thì ở đây ờ, phía trên bên em có ờ, cầm một số cái lá dừa mục đích là để tản nhiệt cho ngóc thôi nha bà con thì có nhiều bạn cũng có hỏi em là ngóc gì nước rất là trong thì nước trong thì không phải là nó cũng tốt nói chung là nếu mà nó quá trong thì chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ở Buôn Đồng Tháp Thì hôm nay em xin à, quay lại với cái à, cái ao mà hôm trước bên em chuyển đổi từ ruộng lúa sang à, lên giường để trồng cây và tận dụng cái cái ao để nuôi ốc thì hiện tại là đã một tháng trôi qua kể từ ngày mà em gửi đến bà con cái tập mà xử lý à, sau khi ao sau khi đào thì sau một tháng à, à, bên em trồng các cái cây thủy sinh như là bèo bụt súng ấu cái ấu nghe mà đó lá tây tượng thì hiện tại là bên em đã xuống giống xuống giống à, ở cái đầu hầm này đây là phía trên này bên em à, che cái à, tạo một số cái vàng để sắp tới thì cho bà con tham quan cái con giống ở đây đấy như bà con thấy ở đây thì em sẽ cho bà con xem cái các cái loại thủy sinh mà bên em trồng thì đây là hiện tại dưới ờ, cái ao ờ, này thì có các cái cây như là đây là cây ờ, cây tây tượng cây tượng hoặc là kèo nào gì đấy nói chung là mỗi mỗi một vùng nó có một cái tên gọi khác nhau thứ hai là cây bèo bèo này bèo hoa dâu thứ ba là cây à, là bèo cám bèo cám nha con đây bèo cám thứ tư là cái bông súng đây đây có bông súng nè bông súng thứ à, năm là cây ấu cây ấu thì ra à, bên đây đây ấu nha mọi người đây là cái ốc thì cái ốc này nó ờ, phát triển cũng ờ, thuộc hạng ờ, dữ lắm ạ à. không phải dần vừa đâu đây. này thì vài bữa nó sẽ kính hầm thôi thì um, cây thứ năm là cây lục bình lục bình thì ít thôi chứ không có nhiều hiện tại thì cây thủy sinh nó đang phát triển cũng khá là tốt thì em nói ờ, công dụng là của các loại cây này là thứ nhất là nói chung là công dụng chung công dụng chung của các loại cây em đã xuống như này cái cây thủy sinh mà em trồng á thì nó chỉ để là thức ăn làm thức ăn cho ốc thôi thứ nhất là cái ờ, cây tây phượng á cái lá già khi mà héo xuống thì ốc nó sẽ ăn thứ hai là bèo bèo ờ, tây tượng bèo qua dâu rồi tới cây bông súng thì à, cái lá bông súng lá già những cái lá già như thế này này đây là những cái lá già như thế này này nó cũng ăn luôn ăn hết đấy ở đây nó bạc họ còn thấy nó ăn à, lủng lỗ hình này và những cái bông cái bông mà nó héo xuống bông mà lên chúng ta không hái nó ăn luôn còn bèo cám với mấy bèo để tượng thì khỏi chơi rồi nhưng mà nó cũng ăn bông súng rất là nhiều nha bà con đi lục bình lục bình là bên em à, thả để lọc nước thôi bè nó có lọc nước rồi rồi ờ, cái cây ấu thì à, ấu là ốc nó vẫn ăn ấu nha mà con ấu nó vẫn ăn à còn một cây nữa là em cũng xin à, giới thiệu cho bà con luôn đó là cây gông cây gông đuôi tròn nha mà con đây là cây gông đuôi tròn đây đây thì cây gông đuôi trồn này là con ốc nó à, cực kỳ thích ở gông đuôi trồn này nè gông đuôi trồn này là hiện tại là một số nơi nó không còn nữa nhưng mà chúng ta mà gây được cái cây cái gông đuôi trồn này là ốc rất là thích ăn gông đuôi trồn đây chung cái gông đuôi trồn này cũng rất là dễ trồng thì chúng ta chỉ à, để chúng ta để phân nó lên dưới lớp gông đuôi trồn ở đây ờ, bà con thấy là hai bên luôn hai bên đang cỏ lên rất khá là nhiều thì bên em để luôn để luôn khi nữa ốc lớn nó sẽ leo lên nó đẻ thật rất là tiện ở phía trên này là hiện tại bên em đã xới xong rồi xới xong rồi tiến hành là trồng là sẽ ờ, trồng ờ, mít với đu đủ à, đu đủ thì cũng mục đích cho làm cho thức ăn cho ngốc thôi thì hiện tại là giống như ở trong uh, trên uh, cơ sở một của bên em á cũng đang trồng khá là nhiều cây đu đủ khoai mì thì ờ, ở đây cũng sẽ trồng đu đủ và khoai mì để làm thức ăn cho ngốc chứ uh, các cái loại thủy sinh này là cũng không thể nào mà làm thức ăn đủ cho ngốc cả ở đây nó vài bữa nó phát triển lên thì bèo nó, nó ăn hết à thì chúng ta sẽ trồng thêm là đu đủ uh, khoai mì để làm thức ăn thêm khi mà chúng ta sẽ cho ăn ờ, ờ, rất là nhiều các loại cây khác nhau còn ốc nó phát triển thôi thì dưới rau muống đây thì ấu thì em ờ, hiện tại em cũng đang thả ở hai nơi à, em có tham khảo một số ý kiến là con ốc đang ấu nó mau lớn lắm nó lớn rất là nhanh nên cũng đang thử ờ, nghiệm là trồng ấu ở đây cặp cái bờ thì em sẽ bên em trồng ờ, rất là nhiều ờ, cái cây tượng đây trồng dài ngoài luôn nha bà con trồng ba đây chiều dài là 320 mét trồng dài ngoài kia luôn hiện tại là cái ao em là có ờ, thả coi như là kính hết cái mặt về cái ờ, phần thủy sinh đây như bà con tham khảo đây là thủy sinh thì ở khúc đầu là minh do bên ờ, em mới thả giống ở khúc đầu vậy thôi nên thủy sinh trồng nhiều bèo thì bèo cám bèo cám và bèo đối tượng nó đang đang phát triển bông súng cũng đang phát triển như bà con thấy đây là cây bông súng á những cái lá già nè những cái lá già hoặc là héo á là con ốc đang ăn đây nó ăn lụng lỗ hết nè hiện tại giờ ốc ờ, con thì chưa thấy được nó đâu nó ban đêm thì mình gọi làng mới thấy được đó, nhưng bà con à, à, đi xe móc á, thì phải xe ban đêm ban đêm gọi mới thấy đó. còn ốc nhỏ thì chưa thấy đâu ốc lớn thì có thể dạch ra tìm đó. ở đây ở phía trên ở phía trên này bên em đã cho máy vô sới rồi muốn máy sới nó sới nó bằng rồi nè đang à, đang đi đường điện thì à, hôm trước à, có khá nhiều bà con cũng xem hai tập trước á, cũng liên hệ em là là hỏi tư vấn là làm cái mô hình này nó có thấy khả quan không nó có lời không thì em cũng xin tư vấn là em không có nói thẳng là em không có yêu cầu bà con là là cải tạo cái ao ờ, cải tạo đi ruộng chuyển đào đào ruộng để nuôi ốc mà em tư vấn là bà con khi mà chúng ta làm làm lúa không thấy hiệu quả chúng ta muốn lên vườn á trồng, trồng cây ăn trái á chúng ta hãy tận dụng cái ao lại để nuôi ốc chứ em không có ờ, khuyến khích là đào ao để nuôi ốc thì bà con nên ờ, nên phân biệt được thì chúng ta làm là chúng ta không phải là chỉ đào ao lên để nuôi ốc không mà chúng ta nên lên giường chúng ta lên giường có lên giường thì chúng ta trên phía trên chúng ta trồng cây ăn trái còn ở phía dưới thì chúng ta tận dụng cái ao chúng ta nuôi ốc thôi đấy vì nó hiệu quả hơn còn chúng ta mà đào cái ao rộng mà lớn mà chúng ta để nuôi cá thì nó tốt hơn chứ rộng quá thì nuôi ốc là nó không yêu cầu rộng cũng như không yêu cầu đào sâu thì um, còn về cây ăn trái thì ở đây thì bên em sẽ trồng uh, mít thì nói chung là cây mít là còn ăn được còn kiếm sống được nên trồng mít thì nó ít đầu tư nó nhanh ăn à, thứ hai là trồng đu đủ ở đây mình em trồng thêm đu đủ à, cặp ở um, đu đủ với phi mì luôn để dùng à, làm thức ăn cho ngốc thôi thì à, để bà con biết là với những cây thiên sinh này thì ngốc nó ăn nó sơi hết à nó sơi hết cái ba cái bèo à thì chúng ta nên bổ sung thêm uh, các loại khác <coughs> đó là cây um, cây lá đu đủ trái đu đủ cũng như là lá phi mì thì uh, bà con nên tận dụng triệt để cái cái ruộng của mình nên bà con phải lên vườn lên vườn tận dụng ao thôi chứ ờ, chúng ta mà lên cái ao mà chúng ta đào luôn thì không không không tốt còn với ờ, những cái bà con nào mà hiện tại có cái ao rồi có cái ao mà chuyển đổi ờ, hiện đã nuôi nuôi cá mà không muốn chuyển sang nuôi ốc á thì bà con nên nên trồng các loại thủy, thủy sinh như bên em đây trồng à, bông súng trồng à, năm các loại cây thủy sinh mà em mới chia sẻ đầu clip đó thì mà chúng ta cần phải trồng thủy sinh và cái ao mà bà con nuôi cá thì bà con múc rất là sâu nên à, nuôi ốc thì không nước không bằng sâu nên trồng thủy sinh và hạ nước xuống thì chúng ta sẽ nuôi được thì nếu bà con mà muốn uh, chuyển đổi từ cái ao mà nuôi ờ, nuôi cá nuôi cá con vật khác thủy sản khác mà sẽ nuôi ốc á, thì chúng ta trồng thủy sinh và chúng ta phải để nó phát triển nhưng bà con biết đây cái ao này là bên em tới điểm hiện tại là bên em chuẩn bị uh, chuẩn bị là từ cái lúc mà đào xong mà xử lý là hơn một tháng hơn một tháng trời thì bên em mới bắt đầu xuống giống đợi cho cái cây thủy sinh nó phát triển nhưng mà ở xa này là chưa phát triển nổi nè có là khúc trước này thôi khúc trước này là còn à, chặn chặn lâu một khúc để cho bè nó phát triển lên thả giống đó chứ uh, à, sao này chưa phát triển nổi luôn thì uh, chúng ta làm gì thì chúng ta cũng không cần gấp nên em luôn tư vấn là bà con phải làm chuẩn bị môi trường thật kỹ trước khi nuôi à, cũng không, không cần phải gấp gì hết chúng ta đâu phải nuôi ngày bữa đâu chúng ta làm kỹ thì nuôi sẽ tốt thôi ở đây em có thêm một số lưu ý của ờ, một số bà con ờ, có hỏi em là à, tại sao trồng cây cái bông súng nó không có phát được thì trồng súng thì nó lại héo luôn à, thì bà con trồng bông súng á thì à, hay lúc trước bên em trồng là bên em đưa có tầm khoảng nửa mét nước thôi nửa mét nước thôi thì khi mà bông súng nó phát lên thì mới đưa thêm nước nữa hiện tại mực nước đây tầm một mét à mét đổ lại thôi thì tương ốc là bà con cho mực nước nó tầm một mét đổ lại và cái à, à, cái bờ nó phải có cái độ lại phải có cái độ lại thì nó mới phát triển tốt ở đây cái bờ bên em có độ lại thì như à, bà con có thể tham khảo ở cái tập 1 á tập 1 tập 2 mà em có hướng dẫn thiết kế cái, cái, cái bờ đó và cái này là bèo tại sao bèo cám nó lại không phát triển mà nó, nó héo thì bà con biết là bèo cám nó phát triển mạnh ở trong cái ờ, môi trường là mát rồi bóng gâm á bóng gâm thì nó phát triển rất là tốt nên ờ, bà con nên tạo bóng gâm cho nó phát triển bèo bèo cám hay bèo tương tưởng gì cũng vậy ờ, hễ mà nó bông gâm nó phát triển bắt đầu nở rồi á thì nó sẽ bắt đầu nở lan ra khỏi bóng gâm không cần bóng gâm nó vẫn phát triển mạnh lên nhưng mà lúc từ đầu từ đầu bà con nên bà con lấy về mà để gầy á thì bà con nên tạo bóng gâm cho nó khi mà nó phát triển được khi mà nó phát triển được trong bóng râm rồi là nó nở rất là mạnh nó lan ra rất là nhanh nên à, chúng ta tạo bóng râm. thì ở đây bên em bón phân thôi bón phân à, còn muốn gãy phân à, gì cũng được nói chung là hoặc gửi NPK thôi cái phân thì nó cũng để vừa phải thôi thì ở đây bên em thả trong khúc này à. hiện tại giờ con giống nó đang nằm trong khúc bên đây này cái này nè bên đây bên em không có gãi nữa và tứ phân bón lá thì hiện tại giờ bên em đang giải ngoài kia chỉ tứ phân bón lá ngoài kia thôi ở đây ờ, chắc tầm khoảng ờ, hai tuần hoặc ờ, ba tuần nữa em sẽ quay lại em sẽ quay là qua chia sẻ một câu một tập thứ tư nữa thì uh, chúng ta cần thời gian thôi thời gian nó sẽ phát triển ra thôi không gì cả thì ở đây phía trên bên em có cầm một số cái lá dừa mục đích là để ờ, tản nhiệt cho ốc thôi nha bà con ờ, do là ở đây nó còn ờ, thủy sinh nó cũng còn chưa có nhiều quá nó còn trống nên cấm để, để tản nhiệt thôi không có vấn đề gì không phải là cấm để chơi à, thì ở đây bên em xuống một tuần cho xuống khoảng 10 ngàn ở đây đã xuống test nước khoảng 10 ngàn rồi thì mình làm gì mình cũng phải test để cho mà kiểm tra kiểm tra cái nguồn nước chúng ta thú xuống xuống giống thì em không lúc nào em tư vấn thì yêu cầu bà con cứ xuống ít thôi ở đây em xuống 10 à, ngàn rồi xuống để kiểm tra xem coi nó có uh, phát triển được bò nước ổn định hay không thì qua qua một tuần rồi nó vẫn ok nên uh, cứ đây sắp tới thì một tuần em sẽ xuống khoảng 10 ngàn à, xuống uh, ở đây uh, diện tích là 2 ngàn mét vuông thì uh, nuôi với mật độ là tầm uh, sẽ nuôi mật độ là 200 đến 300 con trên một cái chuông thì ờ, cứ một tuần xuống 10 ngàn thôi tại vì con giống hiện tại cũng đang cung cấp cho bà con khá nhiều nên ờ, tuần xuống 10 ngàn thì ờ, xuống tới khi nào đủ thôi thì cái ao này thì sẽ nuôi nuôi lên trước tiên là thương phẩm thương phẩm trước rồi xong rồi sẽ qua lên luôn ốc cho sinh sản thôi tại thì ở đây uh, buổi trưa nó rất là nóng nắng nóng hai bên uh, sắp tới thì những cây uh, lá cái, cái lá um, cái cây tư tưởng sẽ phát triển lên và hai bên này khá là nhiều nó sẽ tiện lợi uh, khi mà ốc sinh sản nó sẽ leo lên uh, phía trên cây tượng nó đẻ thôi rất là tự tiện ở đây uh, nó có con ốc uh, con ốc ma ốc ma ốc kiển gì đấy thì uh, con ốc phải nằm trong bèo thì có nhiều uh, bạn cũng có hỏi em là con ốc gì nhiều bạn nói uh, con ốc này nó nó lớn rất là nhanh thì đúng là nó nằm uh, khi bà con vớt bèo á như bèo cám hoặc là bèo uh, tượng này nè là con ốc này nó nằm trong bèo á thì nó nó lớn tới tới cái đây nó thể lớn thêm tí nữa là hết rồi nó không có lớn nhiều đâu nó, có không có gây hại gì với con ốc của chúng ta con ốc bu nhưng mà nó sẽ dành thức ăn thôi thì ờ, chúng ta có thể bắt ra hoặc để luôn cũng không có vấn đề gì nói chung là con ốc này nó không gây hại mà như ốc bu da thì ở đây ờ, bên em đã chuẩn bị ờ, nói chung là từ cái lúc mà múc múc ao múc từ rồi cái tập đầu tiên mà em gửi bà con á thì tới thời điểm này là cũng ờ, tháng mấy rồi tháng rưỡi rồi tháng rưỡi là bên em chuẩn bị cũng gần tháng rưỡi thì mới bắt đầu xuống giống được nên ờ, những cái bà con nào mà có ý định ờ, à, muốn lên giường tận dụng ao để nuôi á, thì em khuyên bà con nên chuẩn bị tốt có nhiều bà con làm sơ sài quá nên à, thì em cũng à, tư vấn và yêu cầu làm kỹ hơn làm cái gì chúng ta cũng phải làm nó kỹ ờ, một tí làm sơ sài quá thì nó cũng rất là khó không cần phải gấp nói chung chúng ta nuôi đâu phải một ngày một bữa đâu mà chúng ta phải gấp không cần phải gấp chúng ta làm cho nó chuẩn là chúng ta nuôi thôi ở đây bên em ờ, từ lúc mà bên em ờ, quay cái tập mà xử lý cái voi đó tạo xử lý voi á tới hiện tại là hơn tháng rồi hơn tháng nó mới được như thế này chứ lúc mới đầu không còn sơ sát nói chung là ở đây rằm thêm một tháng nữa thì ờ, cái cây thủy sinh nó sẽ phát triển rất là tốt sẽ kín kín nước mặt ao thì cứ ờ, cứ thế và chúng ta cứ xuống giống và để cho nó tự nó phát triển ờ, tự nhiên thôi không cần phải bổ sung gì thêm thì nếu mà tầm khoảng lưu vòng khoảng 2 đến 3 tháng thì chúng ta nó khi mọc ốc nó lớn thì chúng ta cần cần, cần phải cho thêm các cái loại thức ăn khác như là lá khoai mì nó đủ đủ để cho nó phát triển và nó sinh sản thôi ở đây thì ờ, nước ờ, khá là trong nha bà con à, do là bên em thả rất là nhiều thủy sinh lục bình nè bèo nè bông súng nè nên nó lọc nước cực tốt nước ờ, rất là trong thì nước trong thì không phải là nó cũng tốt nói chung là nếu mà nó quá trong thì bà con nên kiểm tra là cái đầu phèn bị nhiễm phèn thì thường là nước nhiễm phèn rất là trong Đấy, nước nước nhiễm phèn thì trong lắm nên uh, bà con nên kiểm tra hàng, hàng ngày nên kiểm tra lại cái uh, cái pH thì cái lượng à, pH mà nó nó nó mà quá thấp á, là chứng tỏ là cái ao bị nhiễm phèn nên chúng ta cần phải kiểm tra là lúc nào bà con phải ổn định cái cái lượng pH là nằm trong khoảng từ 7.1 đến 7.8 là ok nhất để cho một cái ao để nuôi ốc còn nếu mà dưới thì nó sẽ bị nhiễm phèn thì nước mà trong quá thì nó nhiễm phèn đấy thì à, nước trong vừa thôi chứ à, nói chung là vẫn trong nhưng mà chúng ta phải kiểm tra chứ đừng thấy nước trong mà chúng ta cứ để hoài thì nguy hiểm lắm à, thì à, các em cũng xin à, kết thúc cái video tại đây thì ở cách tầm khoảng 2 à, đến 3 tuần nữa em sẽ chia sẻ lại bà con về cái độ phát triển của cái ao này à, các cảm ơn bà con